suy nghĩ dữ lắm thì coi làm sao mà nó đạt hơn nữa nó ngon hơn nữa thịt làm sao cho nó thơm hơn nữa vậy đó tóm lại là mình cũng suy nghĩ nhiều lắm để mình nâng cao cái chất lượng của mình lên à, nói về thịt thì chỉ có giò heo ừ còn bò thì nạm à, gân tái chả đầy đủ hết rồi bây giờ chị có thêm một cái món nữa là sụn bò xương đổ đây chủ yếu là chị nấu xương nhiều đó rồi à, mình kèm thêm những cái mắm đặc trưng của ngoại nữa nên cái mùi nó chị bán miếng bò em ờ, nhưng mà chị bán cái nhà sau á là 4 năm 6 năm bán nó có một buổi thôi có nghĩa là 10 giờ 11 giờ chị mới bắt đầu bán mà 6 giờ chiều chị đã nghỉ rồi cứ tới R2 thứ 6 Vĩnh nội, phường 8 quận 4 là cái đó cái địa chỉ của chị à, nói chung là cái nghề đó ha chị không từng chọn chị không suy nghĩ là chị đi trên con đường bán bò chị chỉ vô tình là chị gặp được cái cô đó là bên dòng họ bên chồng chị là người huế nhưng mà cái cô đó lại về hưu rồi cô đó bán ba mấy năm rồi xong rồi à, chị mới tính là qua hỏi cô cái cách thức nấu bún bò ăn thôi nhưng mà về nấu ra thì, à, bà con cũng khen là nấu ngon thành ra chị mới nghĩ tư tưởng là chị sẽ bán chị sẽ kinh doanh mà không ngờ rằng là ờ, chị kinh doanh có ờ, năm đầu thì nó hơi vắng lắm một ngày có mấy chục cô hai ba chục cô thôi thì à, nói về thịt thì chỉ có giò heo ừ còn bò thì à, nạm gân tái chả đầy đủ hết rồi bây giờ chị có thêm một cái món nữa là sụn bò Ờ, còn nếu mà nói em bé thì tất cả 5 10 ngàn 15 ngàn chị đều bán hết à, rồi xong rồi tô đầy đủ có giò là 40 và tô đặc biệt là 40 thì hôm đó có có giò nè em có nạm có gân có tái và có hai thứ chả nó tất cả là có cái món gì chị cứ bỏ vô món đó là đầy đủ 45 ngàn tại vì giò là cũng đã giò heo là cũng đã năm năm sáu kg ví dụ nạm á, thì cái quy trình nó ít lắm rồi có cái gân á thì nó lại nhiều hơn cái giờ nên nên tức mình phải tách cái nít cả các nồi ra mình làm riêng nạm mình làm riêng rồi gân mình làm riêng giò heo cũng phải hầm riêng không có cái nào làm chung như cái nào hết và sụn á, là phải à, em hầm đi rồi hầm lại rồi cỡ 12 tiếng là mình dớt nếu là cái sụn cái sụn là cái mức độ là dài nhất của nó chị vẫn xài cái mắm đặc trưng ở ngoài Huế gửi vô xương đổ đây chủ yếu là chị nấu xương nhiều đó chị hầm xương nhiều là để nó thơm cái mùi xương bò với lại nó nó nó ngọt cái mùi xương chị xài gia vị nó bớt lại bắt buộc cái món này là phải có ớt sa tế nó mới ngon em ơi ăn với ớt cá nó cũng không ngon cái đó là cái đặc trưng của nó luôn á chị nó được nhưng mà bắt buộc cái món này là phải có ớt xà tế nó mới ngon để nó bóc được cái cái cái cái cái cái, à, cái ớt bột với là cái mắm ruốc á nó hòa quyện với nhau là em làm là nó làm hai một cái à, nước mũi nước lèo nó rất là ngon sinh viên á mấy em sinh viên của trường cao thắng và cũng đông với lại nhân viên văn phòng nó lợi rất là đều có nghĩa là mấy em mà giới thiệu qua rồi em đó là còn giới thiệu người khác lại nữa và ăn còn nhiều hơn các em đầu giới thiệu cho chị nữa